Giang xin kính chào quý cô bác anh chị cùng toàn thể mọi người à, Đã quay trở lại nội dung tiếp theo của Giang ngày hôm nay à, Như quý cô bác anh chị, quý khán giả cũng đã được nhìn thấy đây là một cái cánh đồng nho nhỏ à, Đang ở trước uh, cửa nhà Giang Thì à, sau uh, cái thời gian mà Giang đã rời xa cá thì hiện tại Giang đã có mặt ở quê Và bây giờ là 12 giờ 30 phút rồi thì à, hôm nay thì Giang à, về chủ yếu để thăm bố mẹ và bản thân mình cũng muốn giới thiệu cho tất cả mọi người là cũng biết luôn là cái nhà mà Giang đang ở như thế nào và cuộc sống sinh hoạt ra làm sao và công việc của bố mẹ mình như thế nào thì đấy, à, cô ba anh chị có thể nhìn thấy nhé trước mặt nhà Giang là có một cánh đồng nho nhỏ và trên đấy là những cái đỉnh núi này rất là cao và con đường vào nhà Giang hầu như là bê tông hết Đấy, nhưng con đường này thì bà con hầu như là tự bỏ tiền ra để làm và tự làm luôn nhà nước không làm Đấy. và khu vực mà Giang đang sống là chủ yếu người đồng bào Thái người Kinh người Giao người Mường người Tài cũng rất là nhiều luôn đó ở phía trước mặt xa xa bên kia đó là một à, ngôi nhà thờ giáo sứ Vinh Quang theo đạo Thiên Chúa giáo của anh chị nhé Đấy ở phía đằng dưới này của nhà Giang thì là có những cái uh, ờ, dặng tre này khóm tre Đấy. phía bên này thì uh, ờ, các bạn anh chị có thể nhìn thấy là trước mặt đó là nhà Giang thì hiện tại thì bố mình cũng đang uh, thóc tại vì là hiện tại thì uh, mọi người có thể thấy được là bà con đang thu thóc này lúa này gặt này rất là nhiều luôn đấy tháng này và ở trên này thì uh, quý cô bạn anh chị có thể lên yên bái này ở nghĩa lộ mọi người lên một con trải ấy, qua một cái ờ, chặng đường là 80 km lên trên đó thì sẽ có một cái ờ, đồi mâm xôi khá là đẹp luôn những cứ thửa ruộng bậc thang rất nhìn rất là đẹp và cái mùa lúa chín này thì bà con ở trong nước và cũng như là nước ngoài hay là bà con địa phương lên trên đó để vui chơi ấy, khá là nhiều và nhảy dù luôn đấy quý ba anh chị ở đèo khao phạ đó đấy, nếu quý ba anh chị nào mà chưa biết thì mọi người có thể xem trên cái kênh uh, du lịch kiểu như này mọi người sẽ tìm hiểu rõ hơn Đây. thì uh, vốn uh, giang sinh ra vốn là nhà nông rồi nên là tất cả mọi thứ là mình làm nông mình làm tại là bố mình cũng đang đang đang quạt cái cái thóc với lại cái mẩy ấy với lại cái cái này nó sạch cái máy này mua bao tiền này không? Vâng, vâng, vâng, vâng, triệu triệu á à. Ờ. nó là một triệu à, sau khi ờ, về thì ờ, giang cũng nhận được món quà của chú điền vũ là gửi cho giang là mua cho quà cho gia đình là 300 đô đổi là 6 triệu mấy đấy là là quà của chị mai ngọc có gửi cho giang là mười mấy triệu ấy nhưng mà giang không lấy để gửi cho bố mẹ thì giang sẽ dùng số tiền đó để ủng hộ người nghèo thôi còn rất là nhiều người khó khăn đấy thì mình nhận nhiều rồi đấy là chị uh, mến cũng gửi cho giang là sữa cho mẹ này gửi 100 đô đấy thì ờ, mình cũng, ờ, cũng không dám nhận của mọi người nhiều nên là mình nói là nói thật luôn chân tình luôn Để như vậy tuy là mình còn khó khăn nhưng mà hoàn cảnh khác ấy còn khó khăn hơn mình ấy mình muốn san sẻ sự yêu thương đây là mẹ mình đây mẹ chào mọi người đi chào nha chào mọi nha đây thế nha đó nên mẹ mình ờ, không nói được tại vì não rồi mà hai ba lần rồi Đấy, người rất là gầy bé đó, bé hơn cả mặt Tân Milock ấy phải <laughs> giống mặt Tân không đấy không biết là còn ờ, được cả ngày nào không nhìn thấy mẹ vui là mình cũng ờ, cảm thấy mình vui khi mình đi làm giúp đỡ bà con ấy mình mong muốn là gia đình là mạnh khỏe nhất là mẹ mình đây căn nhà mà được trước mà Giang cũng đã giới thiệu mình rồi căn nhà gỗ bình thường thôi lợp đây thì bằng tôn này các anh chị này bằng tôn thường ở trước cửa nhà 5 mét mình làm cái ra Bắn tôn rồi mình hàn đây này Để mưa nó đỡ hát vào nhà Ở Hiên nhà thì mình cũng ờ, xây Rồi đổ nền Đó trên này là tôn bình thường này Còn phía bên này thì ờ, Chúng anh chị là một căn nhà của Giang này trải dài lên đây 1, 2, 3, 4 gian Nhà đất nhưng mà mình là người Thái thì mình không ở nhà sàn của các anh chị nhé Là mình ở nhà đất thôi đó đây, trải dài mình cũng bó liền nhưng mà bị là vỡ tại vì trước là làm mỏng quá không không đủ tiền để mình làm ấy hầu như nước là bà con phải mua nước sạch nước sạch để ờ, rửa xe trước của nhà hiên nhà thì mình cũng đổ hết bê tông rồi đó cái này mái che mình đỡ nắng này đó. cửa thì mình cũng tự đặt tự đóng rồi là nhà không nhà mình cũng tự thiết kế và bây giờ mình sẽ vào trong nhà Đấy, anh chị nhé. Ờ, để mình bật điện nó sẽ sáng hơn và đối với uh, mọi người nghĩ thế nào thì đối với Giang thì chính diện căn nhà đó là một cái bàn thờ bàn thờ từ ông bác của Giang là mất từ bên Lào chiến tranh bên Lào cách đây là khá là 50 năm rồi đó. rồi là đến bà nội này rồi đến ông nội này ảnh hầu như phải có hết thờ rồi đến anh trai ruột của Giang là mất mà lúc một tuổi bị ngã ao đấy đó thì chú anh chị các mình nhìn đấy còn có cái chữ là tổ quốc ghi công của bác này và mình cũng đã đưa bác từ bên Lào về Việt Nam rồi bác ngày trước là liệt sĩ mà đấy trong căn nhà Giang chẳng có gì cả nó đơn sơ thôi bên này là cái giường mà ngày trước mà Giang hay ngủ đó. ngủ ờ, ở đây là cái ảnh cưới này trên ảnh cưới này nó là ảnh cưới của anh trai anh trai là cũng là bộ đội hiện tại thì làm ở tỉnh Yên Bái các anh chị nhá đó và những cái ảnh này ngày trước mà Giang cũng mang về đây này rồi là nhẫn này để cho mẹ biết này từ nhẫn nhịn cái tức một lúc tránh được mối lo trăm ngày đấy cái gì mà Giang mua cho bố cho mẹ hầu như là cũng Giang là đi nước ngoài về thì Giang mua cho bố mẹ sắm cho mọi người những cái ảnh trước là bố Giang cũng là à, trưởng thôn này bí thư này đó cũng cũng như là em bí thư già đấy cũng làm dâu trăm họ mà cái tủ này ra cũng mới mua tivi này là lâu lắm rồi bàn ghế này là cổ lắm này Ở nhà bố mình cũng hút thuốc lào thôi đó, cũng như mọi người thôi đó. trong này thì mình cũng lát gạch thì mình đi chân đất vào sạch đây nhà thì vẫn để thóc ở đây đó. bên này thì uh, hầu như là mình theo Phật thì mình hay hay dùng cái này này treo cái Phật đó thời mà mình còn đi bộ đội đây này với khen này và các mác Lenin này ảnh bác Hồ thì không bao giờ ra treo ở nơi mà nó thấp mình phải treo ở nơi trang trọng nhất đây Để chủ tịch này sinh năm 1890 à, hoặc vẫn năm 1969 à, đó. đầy đủ giấy khen hết này. mẹ mình thì là giáo viên này. đó biết bên này thì ờ, nhà mình thiết kế là một có buồng dành cho ấy mình ờ, cách riêng ra nó ờ, phòng bên này là một cái giường nữa ở phía bên này thì là Giang làm thêm một cái giường nho nhỏ cho mẹ vì là mẹ có tuổi nữa đó nữa sau này mình có lấy vợ như thế nào thì mình còn đó đây đây chú mẹ mình đang ngủ đây nhỏ thôi nhưng mà rất luôn là sạch sẽ tuy là hơi bừa bộn một chút thì <laughs> mình cũng chưa có điều kiện để mà sắm cho mẹ ấy. thì trong này mình đặt một cái tủ lạnh để, để có đồ ăn thức uống hoa quả đó thì mẹ là cũng có tuổi rồi đấy nên là mình để trong phòng mẹ để đêm mẹ thức dậy đó mẹ tìm mẹ ăn mẹ uống thực thực tế là thì ờ, nhiều cũng các anh chị hỏi là tại sao mình không xây chứ thế là điều kiện còn khó khăn đấy đấy bây giờ đằng sau của nhà Giang này còn bình thúc sâu này còn phun này rồi là cái hòm này này hòm đựng thóc này trước là Giang cũng tự đóng này đấy bình cũ đấy người đồng bào hơm bông mà sau này mà mọi người ở trên đó mà đóng được cái hòm này cho ngô vào thì không cần phải nghĩ ngợi là chuột nó nó nó đục thủng đâu đấy à, còn mic mà Giang mới mua này <laughs> sao sao sao sao cuốn cọc ơi Ủa, con này béo quá nhở mày béo mày mày ấy rồi đây con bị ấy rồi ngấn rồi năm ngấn rồi sợ thật năm xong ngấn đấy, mới mua về đấy ra mới mua đấy cho nó vui cửa với nhà mình yêu động vật mấy sau này mà lớn lên to nhá nhớ đừng có mà ấy nhá đó, đó. nóc nhà thì à, ba anh chỉ biết rồi để cho nó hiểu rồi đấy cái trần nhà đây là trần cũng bằng cái ờ, tôn tôn thường thôi đó, trên thì lợp tôn lạnh rồi đây xà hồ rất là đó mà ống kém đấy nuôi khiếu này nuôi mi cũng rất là nhiều đó. còn cái này là bằng sau dây phơi quần áo đây đó, cả nhà và cái nhãn này thì là của bố mình trồng đấy đây là ba bốn mươi năm rồi đó này, cây cảnh rất là nhiều luôn đấy cây ờ, ấy này rất là đẹp nhá các bạn nhìn đây là cây khế này đấy, cái khế mà trước mà giang đi đào rồi đấy đây là cây lộc vừng mà giang đã lấy về này đó Nhìn cái khế này có quả của bác anh chị nhá đây, cái quả nó đây này đó đây không cái khế nằm ở trong một cái chậu không hạt to luôn đó. Còn à, phía bên này là cái chuồng gà mà mẹ mình à, hàng ngày chui vào đây. Đó. Và mình cũng đã bỏ cái chuồng lợn ngày trước là mình không muốn nuôi nữa tại vì là mẹ có tuổi rồi đấy. Là mình chỉ nuôi gà thôi và mình à, xây chuồng lợn này thì là mình bỏ không nuôi lợn nữa và mình sẽ thả gà vào đây. Đó. Mình quay kín lại. Đây là mẹ mình tự quay thôi Thì mình không có thời gian ở nhà ấy. Đó còn phía bên này thì là cái bếp mình tách bếp riêng nha mà nhà riêng nhà bếp riêng đấy Đó. trong nhà bếp thì ờ, cũng đơn giản thôi không có gì đâu các anh chị này cũng phải treo lên này cho nó sạch để dốc nước này bên này thì là cái chạn nó nhỏ cái chạn này là giang tự làm tự đóng ngày trước tự nghĩ ra đây tự đóng hết thằng bố mình tự làm ra đóng đó. nó tùy từng vùng thôi bãi chìa thì vùng mà có cây có gỗ này dễ lấy cái bàn bếp ga mà ra mình chưa ấy được cái bàn này là cũng tự đóng này gỗ về lúc mà mình đi xẻ là bếp ga nồi cũng phải rửa sạch đi tuy là mình đun bếp củi vẫn có bếp ga bên cạnh đây là bếp củi đây đó người Thái thì à, bà con ở trên này người ta hay à, có những cái món ăn là những kiểu là treo các bếp đó thịt trâu treo các bếp bao nhiêu năm rồi là thịt ngan sấy này chắc là người ta phải để đây và những cái con tôm này con tép này đồ sấy khô này những ớt này là tỏi này những cái ống nhựa bắt chim ngày trước này này cung tên nỏ này rồi những cái lá đắng này lá mắc mật này rồi là rất là nhiều người ta treo là hạt sẻn đặc sản này đấy treo mới giữ được Cảm anh chị nhé nồi cơm điện còn dưới bên này thì là cái nhà tắm nhà tắm thì ờ, thật sự là ba anh chị là có thể nhìn thấy là nhà tắm là trước là mình cũng xây thô sơ để vì lúc đấy là cũng không không có điều kiện đấy nên là nhà tắm ra <laughs> rất là đơn sơ luôn để ống nước Vậy, hai cái vòi ống thoát nước ở dưới này mình sẽ ra đằng phía bên là ao ngoài kia vườn đấy đấy cái nhà tắm trước lang làm đây này cũng tự làm <laughs> chỉ đồ còn rách hết này không có tiền đâu nhà tắm này thì không còn nóng lạnh các bác anh chị ạ vì đấy là điều kiện nó không có và lúc đấy thì cái nước uống này là lấy từ giếng lên nhưng mà mình vẫn phải lắp lắp một cái là cái này than hoạt tính để mà lọc uống nước uống này mình vặn ra đây này đó đó nó như kiểu cái bình lọc luôn ở trong một cái cái nhà tắm mà nước họ từ giếng lên đấy, trong nhà này tám xây đơn giản thôi đấy. lúc đấy mình cũng chưa nghĩ ra thì mình lâu lắm rồi từ năm 2010 nó xây cái bể nó đơn giản này thôi đó. bên này có một cái gương nhỏ để người soi sau khi mà tắm rửa đấy. cái giếng mà đợt trước mình đào đây mình cũng phải thuê người đào đó đây cái này là gà nuôi ở đấy các anh chị nhìn thấy gà chưa đó. đây cái bể giếng đây phơi này Xong bên này thì là có trước mình nuôi ong mật này này Nhưng mà bây giờ nó bỏ rồi thì cho gà nó ấp vào đây Đó để trứng một này uh. Uh. Trứng gà rất là nhiều Anh chị ạ uh, bên này nữa này Đó Cái này là gà ta thì à, Giang cũng thả là đa số là ngô này, thóc này Đấy à, chúng là mái hiện tại là chắc là mổ ăn gần hết rồi <laughs> còn hơn vài chục con nữa thôi cái này là cái khế rồi khế to rồi Này gà phải đuổi ra không nó bới Dao lắm kia Còn ốm này Đây là con ờ, ấy Chim Con sáo mình thì mất rồi Trước cửa nhà tắm thì có một cái khế có quả này Đấy là quê hương là trùng khế ngọt phía đằng trong chỗ nuôi gà thì có hai cây xoài rất là to mình trồng cách đây là lúc đấy là mình hai mấy tuổi đó mình trồng đấy đó cây xoài to luôn này gốc quả rất là xa chịu và phía bên cạnh thì mình có trồng một cây mít mít này cũng khá là to không phải là mít thái đâu các bạn chị ạ bên đây là mít mật à mít dai và bên cạnh hai cái mít đó là cây xưa cái gỗ xưa đó mà Giang đã trồng cách đây là hơn 10 cây quanh, quanh đây là Giang chặt hết rồi Đó như mình bán này Đó. Thế thì à, Giang muốn giới thiệu cho quý ba anh chị bằng cái hình ảnh mà nó mộc mạc nó chân chất nhất Chứ Giang không giấu giếm những cái gì cả Mình cũng sinh ra từ nhà nông thì à, mình hiểu Còn mọi người phấn đấu như thế nào Nên là chỉ tùy đấy khi mà bước vào khung cảnh vườn nhá nhà tắm đây nhá các anh chị nhá đến bờ vườn nhà giang này đó sẽ đưa mọi người đến chi tiết từng tí một luôn đó đây bước vào vườn thì mọi người nhìn thấy này những cây rau thơm này húng uh, chó này húng mèo này lá tía tô này rồi là cây uh, rau đay này rồi là cây củ giềng này là cây lá mắc mật này rồi là cây lá rong này là cây chuối này Đấy, cái rau ngót này rồi lại quả hói mướp hói này đó đấy đây cũng rất là nhiều rừng đây trồng đầy đủ rồi là khoai lang này mình trồng hết đầy đủ luôn mà rồi ớt này chỉ thiên này rồi là rau cải rau reo này rồi là khóm mía này hay những cái khóm hành này đấy đầy đủ hết không thiếu gì cả hay những cái lá tía tô lá riếp tanh này à, cái uh, lá bồ đề để chữa thận này đó không thiếu gì cả mà cây chanh là hai cây luôn nhá to cực kỳ luôn đây là cây lá măng mật đây Đấy, các anh chị xem biết rồi khi mà giang đã trồng thì nó là đầy đủ đó đây là cây mà ăn rau răm đây răm này nó cải này cái đắng cải mèo là cây giải dền ta này rồi là cây ờ, lá thỏm bóp này đó đây là cây sắn này Đấy, khi mà mình à, người Thái mình ăn hay nộm sắn này còn cây chanh thì thời gian này là quả rất là to luôn này. chiếu được còn nó không ăn hết thối hết này các anh chị này mình có bán đâu mình cho mà hàng xóm này là mọi người đến xin là mình cho hết Đấy. tại vì đất mình trồng nó tốt lắm Đấy, cây đây là giới thiệu luôn các anh chị đây là cái rau thối tiếng Thái là phác Nam theo như kênh Hoa Ban phút của các anh chị biết rồi Là phác nam Món này đặc sản nhất này Đấy, mình trồng tại nhà luôn nhé Lên rừng cũng có, đấy nó là như này Đơn giản thôi Đó, đấy chưa Mùa này đang non non này, các bác anh chị mà xào Ở như này là lên ờ, xào với thịt ba chỉ này Ở Giang cái gì món rất là ngon luôn Đấy, nếu cô ba chị mà lên mùa này lên nhà Giang chơi chơi thì Giang sẵn sàng là xào cho mọi người ăn. Đấy, kẻ rau lang này thôi, xào với tỏi. hay là lá sung này. Đấy kèm này là cái quả cà gai nhá đây này quả gai rừng mà giang mang từ rừng về đấy thấy chưa trồng nước tại nhà luôn để sau này mà có khách đến thì mình xào cái món này món kia là có luôn và vườn chuối này thì mình trồng và vì sao cái ao này mình bỏ không không làm nữa chú ba anh chị đây là cái ao và cũng giới thiệu luôn các anh chị đây là cái ao mà anh trai ruột của Giang là Sa Nhật Minh đã mất ở cái ao này Cách đây là năm 1980 Bao nhiêu năm anh ấy đã mất ở đây Ngã cái ao này lúc đấy là mẹ Giang là Đang mải nấu cám nhà bố đi đồng ấy Thì là con thì à, bò ra ao Lúc đấy là nhà bò từ kia sang Cứ bò bò bò bò Khi bố đi đồng về thì Lúc đấy là mới hỏi con đâu thì Đấy là con cả mà Thì với mẹ em bảo tá hỏa là không biết đâu nữa Không mải mải làm nấu cám lợn ấy thì bố mới chạy đi tìm biết là khi đó là mất ở cái ao này nổi là chết ở cái ao nào là mất sau đó thì mới để anh trai thứ hai của dặn đó và đến khi mà giang được một tuổi nó cũng rơi ở cái ao này cũng rơi ở chính cái ao mà nơi vị trí mà anh cả mình đã mất cách đây bao nhiêu năm đó như kiểu lúc đấy như kiểu tâm linh ấy kiểu anh muốn gọi mình đi nhưng mà khi mà giang rơi xuống đây thì bà con là mọi người là cũng đã chuẩn bị hết tất cả rồi mọi thứ là để để gọi là theo người kinh mình nói là đến mình vào niệm ấy để tiến đưa nhưng mà đến khi lúc đấy thì mình lại tỉnh lại mình sống lại và từ đó đến hiện tại bây giờ <laughs> là cái tâm linh của Giang ấy nên Giang vẫn nghĩ là nó có thật khi người ta không cho mình mất thì nó rất là khó còn khi à, không có thì rất là ấy nên là khi mà giang hay nói với mọi người là có thờ có thiêng mà có kiêng có lành và mình cứ gieo rồi mình cứ ban đi và khi mà giang đi đến đâu đến đó thì được phù hộ hộ chỉ cũng là anh mình đấy là sau này mình mong muốn là tạo phước để cho anh mình mà khi mất đi thì được cái cuộc sống vui vẻ hơn đấy. Ồ, oh, đây là ổi nha các bạn chính là đây chính là cây mít thái đây quý bác chị nhé rất là thấp nhưng mà quả rất là sai đó nhịp thái mà giang đâm lấy về đây này chính xác là cái nhịp thái sau này đến vùng khó khăn thì mình có thể là mình mình, mình à, sẽ giúp bà con đưa cái giống mít này lên bờ rào nhá chạy dọc bờ rào hầu như là răng phải xây hết này dọc bờ tường đó hết là bao nhiêu năm là bần mình mình răng à, đi nước ngoài ấy gửi tiền về để xây nhưng cuối cùng thì à, mình chỉ giúp được bố mẹ như vậy thôi mình cũng thể giúp hết được bây giờ đến nỗi mà mình còn rất độc thân bây giờ không có tiền lấy vợ nữa Đấy. nhìn nước ngoài của anh chỉ là biết nó được bao tiền đâu chỉ là đi à, học hỏi mới mang kiến thức thôi đấy miếng gạch ba vanh này gạch ba vanh đó Đấy, nhà vệ sinh tự hoại mình chưa có cũng phải đi nhà khô để, để lấy phân rồi có lẽ là Giang cũng à, xin phép được kết thúc cái video của Giang ngày hôm nay để tâm sự chia sẻ những cái mộc mạc nhất uh, cuộc sống của Giang Đấy, về à, con đường mà Giang sẽ làm sắp tới là con đường thiện nguyện thì kính mong quý các bạn anh chị toàn thể mọi người có xem được video này thì hãy chia sẻ và lan tỏa đến mọi người thắp sáng ngọn nến yêu thương và thắp sáng niềm tin và chia sẻ đến những tấm lòng vàng để giúp đỡ ủng hộ bà con nghèo à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn anh chị mình còn thấy mọi người ở những video tiếp theo đây đây nào